Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hóa ra lâu nay võ sĩ tổng ôm võ sĩ thủ nên khó ra đòn Nay nhả ra thì ai tung đòn trước đây Trên sàn đấu võ khi hai võ sĩ đang ôm nhau Cũng là lúc chẳng bên nào ra đòn được cả vì vướng Vì thế trọng tài sẽ tách đôi võ sĩ cho họ đấu tiếp Trường đá gà cũng thế, hai con gà mổ nhau Giữ chặt vào nhau thì chẳng con nào ra đòn được dễ dàng Trong trường hợp đó trọng tài cũng tách chúng ra không biết việc cho sát nhập cơ quan tổ chức bên đảng, ủy tỉnh ủy và cơ bộ sở nội vụ có rơi vào trường hợp dính chùm khó ra đòn như thế hay không. Tuy nhiên trong bối cảnh ông Tổng đang nhắm vào ông Thủ để hạ uy tín ông này nhằm nâng đỡ ông Chủ tịch Quốc hội đã cho thấy bên đảng mà đại diện là ban bí thư và bên chính phủ xem ra không được tương trợ nhau tốt như thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng. Đây là hình ảnh ông Tổng đang rất chủ động Thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng, ông Tổng đã thông qua Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 nhằm mục đích thí điểm mô hình hợp nhất giữa Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ bên Chính phủ. Nghị quyết thí điểm hợp nhất cấp cơ sở, tức là cấp ban kiểm tra tỉnh ủy hoặc thành ủy nếu là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ với Sở Nội vụ. Nếu hợp nhất cơ sở ổn thì sẽ hợp nhất ở cấp trung ương và đó chính là ý đồ lớn. Mục đích này đã khá thành công dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng. Bên Đảng ủy thông qua Ban Tổ chức tỉnh ủy đã thực hiện vai trò của Sở Nội vụ kiểm tra kiểm soát Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban Nhân dân thành phố. Mô hình này là tín hiệu tốt để ông Tổng tiến hành bước đi táo bạo hơn. Đó là hợp nhất Ủy ban kiểm tra với Bộ Nội vụ của bên Chính phủ. Thực ra, thời ông Nguyễn Tân Dũng còn nắm quyền, bên đảng và bên chính phủ xung đột khá mạnh. Đặc biệt là cấp trung ương nên sau khi loại được ông Nguyễn Tân Dũng, ông Trọng mới thí điểm mô hình hợp nhất hai cơ quan cùng nhiệm vụ ở bên đảng và bên nhà nước để thí điểm. Thời kỳ Nguyễn Xuân Phúc không xảy ra mâu thuẫn ở thượng tầng nên sự hợp nhất này không có vấn đề gì cả. Đây là hình ảnh ông Thủ đang thủ rất tốt. Đến khi thời Phạm Minh Chính có sự dỉ tai bởi Nguyễn Tân Dũng về gián điệp của bên đảng cai vào qua sự hợp nhất ban kiểm tra và sở nội vụ, nên ông Phạm Minh Chính đã dường như rất đề phòng. Ông Chính quyết không để bên ban bí thư có thể kiểm soát bên chính phủ bởi ông đang rất cay cú vụ Việt Á, nhất cử nhất động của chính phủ đều bị biên đảng nắm thóp. Theo một số nguồn tin tiết lộ cho biết, mọi ý đồ bên đảng ủy đều bị bên Ủy ban Nhân dân biết trước nên bên Đảng ủy dường như bị mất uy quyền trước bên Ủy ban Nhân dân. Nếu điều này triển khai cấp trung ương thì thứ nhất, nhất cử nhất động bên Ban Bí Thư đều sẽ bị bên chính phủ phát hiện và đề phòng. Như vậy, chuyện hợp nhất cơ quan kiểm tra bên Đảng và cơ quan nội vụ bên nhà nước đều là sợi dây trói nhau làm bên kia và cả bên này rất khó. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2022, ông Võ Văn Thưởng nhận lệnh ông Tổng công bố tách ra giữa hai cơ quan có nhiệm vụ tương tự nhau ở bên đảng và bên nhà nước. Như vậy là võ sĩ Tổng và võ sĩ Thủ đã buông tay nhau để tiện ra đòn nhắm vào nhau. Tuy nhiên câu hỏi mà nhiều người đang quan tâm là ai sẽ ra đòn trước, ai tấn công và ai sẽ thủ công. Đây hình ảnh ông Thủ được là người ta nhắc theo ý kiến khảo sát thì nhiều người cho rằng ông Thủ sẽ thủ, còn ông Tổng sẽ tống công. Bởi vì người ta thấy rằng hiện nay ông Tổng đang dùng vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu tấn công ông Thủ tới tập. Thời gian tới ắt sẽ có phim hay cho mọi người xem bởi sự chịu đòn của ông Thủ chỉ tới mức nào mà thôi. Nếu chịu đòn tốt thì ắt hẳn ông Thủ sẽ chuyển từ thế bại sang thế thắng. Đó là cách ông Thủ đang làm và liệu ông Chủ tịch Quốc hội có thành công hay không, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát vào thời gian tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chưa chính thức thay Nguyễn Văn Thể, ông Trần Văn Sơn đã có dấu hiệu đứt gánh. Tin tức ông Nguyễn Văn Thể sắp bị thay thế và người chám vào vị trí ông Thể hiện nay sẽ là ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đây là vị trí thân cận của ông Thủ tướng Đương Kim hiện nay. Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, điều phối giúp cho Chính phủ. Tuy nhiên, không hiểu sao, vụ chuyến bay giải cứu mở rộng có người của Văn phòng Chính phủ tham gia và đã bị bắt giam. Cụ thể, đó là bà Nguyễn Mai Anh, sinh năm 1976 tại Quảng Ninh, là chuyên viên vụ quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ. Bà này bị bắt vào hôm 25 tháng 7 sau khi vụ án đưa nhận hối lộ thì Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao được điều tra mở rộng. Nếu việc đưa nhận hối lộ tại Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao liên quan đến trách nhiệm của ông Phạm Bình Minh, thì việc vụ án này có liên quan đến vụ quan hệ quốc tế của Văn phòng Chính phủ, thì ông Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn khó mà phủi bỏ được trách nhiệm của mình. Đây là hình ảnh ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sau khi vụ bi bối cục lãnh sự xảy ra thì phải 7 tháng sau Bộ Chính trị mới định đoạt được số phận chính trị của ông Phạm Bình Minh. Sự liên quan đến vụ quan hệ quốc tế của Văn phòng Chính phủ chỉ mới bắt đầu, chưa biết vụ án này sẽ cháy lan đến đâu và thiêu dụ những ai trong thời gian sắp tới. Ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực còn không thoát, thì ông Trần Văn Sơn chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng không có sức đề kháng mạnh như Ủy viên Bộ Chính trị. Ông Trần Văn Sơn, 61 tuổi, quê ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông tốt nghiệp Đại học Xây dựng, ngành Kinh tế Xây dựng. Ông cũng có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Vào ngày 5 tháng 10 năm 2020, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ đã điều động bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đến ngày 28 tháng 4 năm 2022, ông Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn làm Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, kiêm giữ chức tránh văn phòng Ban Cán sự Đảng của Chính phủ. Đây hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể, người sắp bị thay thế bởi ông Trần Văn Sơn. Như vậy, vụ án đưa nhận hối lộ tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao có liên quan đến vụ quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ diễn ra trong thời gian ông Trần Văn Sơn nắm quyền lãnh đạo tại bộ này. Vụ án này nếu mở rộng ở văn phòng chính phủ thì người lãnh đạo của bộ này khó mà thoát tội cho được. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam có rất nhiều trường hợp phát hiện dính chàm nhưng vẫn lên chức rồi sau đó lại bị kỷ luật lôi xuống. Vụ Việt Á dính đến Bộ Khoa học và Công nghệ từ thời ông Chu Ngọc Anh còn làm Bộ trưởng. Tuy nhiên, dù Việt Á có bị phanh phui thì ông Chủ tịch Chu Ngọc Anh cũng lên chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và sau đó khi vụ việc đổ bể dính đến trách nhiệm thì ông Trung Ngọc Anh lại bị bắt giảm. Tương tự như ông Trung Ngọc Anh còn có ông Đinh Tiến Dũng. Ông Đinh Tiến Dũng dính sai phạm từ thời ông còn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính nhưng ông vẫn lên chức và làm tới Bí thư Thành ủy Hà Nội. Và sau đó ông bị kỷ luật rồi sắp tới đây có thể sẽ là sự thay thế. Đến hình ảnh Nguyễn Mai Anh thuộc vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ vừa bị bắt. Ông Trần Văn Sơn đang được cơ cấu vào bộ lớn trong chính phủ. Sắp tới, ông sẽ thay thế Nguyễn Văn Thể. Tuy nhiên, vụ án tổ chức chuyến bay giải cứu đang bùng phát rất mạnh. Nó hứa hẹn sẽ là quả bom thứ nhì sau vụ Việt Á. Hiện tại, vụ án đang lan sang văn phòng chính phủ. Với vai trò là người lãnh đạo bộ, ông Trần Văn Sơn khó thoát khỏi trách nhiệm nếu ông Tổng truy cứu tới cùng. Được biết, trước đây chính Nguyễn Văn Thể tưởng cũng thoát vụ án út chọc và các bốt bẩn, nhưng kỳ này xem ra ông Thể lại khó thoát. Trần Văn Sơn cũng như vậy, lần này tưởng như thăng chức nhưng vết chàm đang dính lên người rất khó giấu. Không biết ông Sơn sẽ ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải được bao lâu. Thời gian qua rất nhiều người lên chức rồi lại dụng. Xem ra ông Trần Văn Sơn khó thoát khỏi quy luật ấy.